mây trắng đẹp quá các bạn ạ Bây giờ đã là 12 giờ rồi mà mây còn đang phủ Đây là đường về Trung Trơn về, về Cáp Thiêng Theo con đường mà đi Nam Mi Sơn cũng như là về Trung Trơn các bạn nhé là đẹp thôi thật sự bất ngờ một cái giờ này mà uh, à, sương còn đang phủ kín đường luôn mờ sương này lại nhớ đến con đường ở Sapa các bạn ạ à. khi mà mình lên Sapa vào đúng buổi chiều mà à, bạn mình lái xe đi thì chỉ thấy mình vạch vàng mà đi thôi còn mình cách 5 mét ở đường trước là không thấy gì rồi nên hôm nay mình lái xe đi cái đoạn đường này lại cảm giác như là đang trở về Sapa ngày ấy đó các bạn thấy không giờ này đã là 12 giờ của Hàn Quốc rồi nhưng mà Dương vẫn đang phục chín luôn ừ. Wow, rất này còn dày hơn nữa Giờ này còn tầm 10-15 mét là mình không thể nhìn được trước được nữa rồi bán cho cả lái xe cho mình để mình ngồi để mình ngắm là mình quay là sướng nhất mình thích được ngồi trên xe mà người ta lái hoặc là mình ngồi trên xe khách để xe uh, lái đi rồi mình có thế mình ngắm cảnh bên ngoài là sướng nhất thôi đôi khi lái xe mình còn mất tập trung này kia rồi mình phải quan sát các bạn ạ hơi tiếc một chút bây giờ thì mình đang nấu cơm ở đây đang chờ cơm đang chín đó, trong lúc chờ cơm đang chín thì mình mời mọi người nhá sự là bây giờ thì thời tiết cũng không có phải là lạnh lắm nữa nhưng mà mây mù đang răng phủ hết cái đoạn đường này ở bên ờ, cạnh mình đây là cái hàng hoa anh đào mà khi đến mùa xuân thì nó sẽ nở hoa ở đây chỉ còn tầm một tháng hơn tháng nữa thôi thì bắt đầu những cái hoa này sẽ nở này và khi đấy khi mà bạn đi bộ dọc theo những con đường này thì thực sự là cái mùi thơm của hoa anh đào cũng như là vẻ đẹp của nó sẽ cho bạn thấy rằng mùa xuân nó đẹp như thế nào nhé ngày xưa ở đây chỉ là những cánh đồng hoang nhưng từ khi mà ở đây được đầu tư du lịch vào thì nó đã trở thành một cái khu quán cà phê cũng như là bãi xe và trở nên một nơi sầm uất hơn và tất cả các diện mạo ở đây thì bắt đầu thay đổi dần theo thời gian hình như ở đây là có nhiều rắn hay gì ấy, nên là có cái biển mà chú ý rắn ở đây ở đây ở đây có những cái biển mà cảnh báo chú ý có rắn ở đây thì mình nghĩ rằng ở đây sẽ có nhiều rắn nên là người ta có những cái biển cảnh báo này cho mọi người nhé còn ở đây thì có những cái chỗ mà để cho mọi người ngồi ở đây nghỉ ngơi sau một chuyến đi nhưng mà cũng là một cái điểm mà ngắm cái dòng sông này thì rất là đẹp luôn nên bây giờ người ta chọn những cái view này để cho mọi người vừa nghỉ ngơi và vừa ngắm cảnh nên là ở những cái điểm này mình có thể ngồi để uống cà phê và ngắm dòng sông Han Thang Cang cực kỳ đẹp luôn hôm nay sương mù mùa phủ răng nên là mình thấy cái vẻ đẹp của nó là còn tuyệt vời hơn các bạn ạ sự rất là đông chắc phải đến vài trăm con đấy mình đi sát đến bây giờ mà nó cũng không sợ bởi vì quen rồi bây giờ mình đi sát lắm rồi mà khoảng cách khoảng tầm 10 mét thôi có những tiếng báo hiệu cho nên rất là nhiều wow bây giờ lại di chuyển xuống cái ờ, ruộng dưới bên kia và kiếm ăn ở bên ruộng dưới rồi wow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 nướng tôm một mình nay vẫn sau Tết nhưng mà mọi người đang nghỉ nên là cuối tuần thường thường là đông hơn so với các mọi ngày vì vậy mọi người đang còn đến đây chơi và dẫn trẻ em đến đây chơi rất là đông luôn đấy là những điểm kiểm soát vé khi mà mình mua mình có thời gian về đánh thời gian cho mình thì mình mới đi được ở bên xa cái gốc gốc gốc quả đồi mà nhìn tuyết đang phủ trắng luôn ở trên này gió thật là ở đó quá là nhiều luôn nên là nhiệt độ trên này vẫn lạnh hơn so bên dưới rất là nhiều này thì ờ, vào mùa đông thì có rất nhiều loại chim di cư về đây và có những chú đại vàng ờ, và có những nói chung là có đại vàng và có những con kiến kiến bay từ bên vùng cổ về đây hỏi mẹ rất là ngộ luôn đây những cái vết cắt này là những cái vết mà giống như cái vết nứt của cái những cái tảng băng ấy bắt đầu nó nứt dần ra rồi bắt đầu sẽ tan tan dần và à, khi đấy thì mình không thể lội xuống ở dưới đấy nữa bởi vì bây giờ băng là nước thế này thì rất là nguy hiểm nên là không biết là cái đoạn nào nó sẽ vỡ ra cái chỗ nào ở dưới cái mùa giống như cái mùa thường mùa thu hay là mùa đấy chứ không phải là mùa đông này đâu